máy về đấy các bạn Đấy, sắp chữa ra cái chắc rồi nó cúi ấy kìa nó cúi nhưng mà chắc là bị trượt rồi em ạ nó phải đánh bên này cơ bên kia nó xoay vào khuấy mất rồi Nó định nhảy rồi nhưng mà nhảy kiểu gì chả trượt Nó phải nhảy bên này cơ Cái lông nó tự quay phải không? Lúc mày bà anh ấy Phải không? Cái gì bay? con đực đã định vồ rồi cơ vồ thì trượt mạnh cân đối quá いただいたかな কিছু আপনার Ui, sang bên này Sang bên này, sang bên này Đừng Biết ngay trượt mà trượt rồi nó bị đung thế mà nhưng mà nó không chạy đâu kệ nó để ăn nốt cửa bên này kiểu gì chả đập vào cánh nhìn là biết mà mẹ dập một cái rồi nhưng mà nó bị mắc vào cành kệ nó nó không chạy đâu kệ nó ăn bên này mẹ nó treo mình thấy nó lặng qua chỗ khác rồi nó không chạy được nó vẫn còn đang hung chó mà kệ nó đánh cái bên trái này sập được cành cái trơn mẹ nó treo nó bị trượt xuống đấy đấy ôi rồi nó nhẫm lên trên con này son nhờ đây này clip của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha. con này son lắm nó có nhấm lên sập rồi bây giờ anh phải ra chỉnh lại mới được mẹ con này lì thật nhỉ này về đây xem về đây về đây nhé clip của mình nhá chỉnh sập đây tiếp tục clip lấy nhá lấy nó sập trượt mình vừa ta chỉnh lại đây rất là gấu sập trượt mà quay lại đánh ngay sập trượt tiếp lần hai thì vẫn lại cứ đánh điểm rất là đẹp và cần con này mà nhảy thì hết cơ hội luôn rồi chơi cánh ruồi nữa này phần hai là mà trượt nó thì ôi ôi cái lồng này như nó lại quay sao hay sao em sợ cái lồng lại quay rồi Đừng có sập trượt lần ba nhá Gấu chó đấy mà Giọng ồm vết nhờ Giọng già đơ Chết này Ui trời trời mưa mà trời thế này là quá đẳng cấp rồi ngon ok nhá sập trượt lần hai vẫn về nhá không có lần ba sập trượt rồi clip của hoàng quảng sơn nha anh em wow ok ngon con này rất là gấu cái gấu chó này đang bị à, con mồi thực chiến của mình à, xử lý rồi của em Đây, rất là gấu này của em thôi nào nào nào nào em từ nha nào đánh đấm gì nữa nhỉ hàng này rất là gấu sập trượt lần một mà vẫn còn đánh luôn sập trượt nốt lần hai đánh tiếp ok nhá đây là mồi à, thực chiến của mình nhá